đêm khẽ rung nhìn lên ánh trăng quạnh hiu giá băng lặng nghe không gian cuốn vây nỗi sầu trong đáy lòng màn sương đêm khẽ rơi trên dòng to thời gian đứng im lạc loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao ngẩn ngơ khẽ rung nhìn lên ánh trăng quạnh hiu xa băng lặng nghe không gian cuốn vây nỗi sầu trong đáy lòng màn sương đêm khẽ rơi trên dòng tơ thời gian đứng im lạc loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao thức sâu xa mãos devo sonhar? nhìn lên ánh trăng quạnh hiu xa vắng, lặng nghe không gian cuốn vây nỗi sầu trong đáy lòng thời gian đứng im đạp loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao thức sâu xa tâm tư đắm chìm màn đêm khẽ rung nhìn lên ánh trăng lạnh hiu ra băng lặng nghe không gian cuốn về nỗi sầu trong đáy lòng thời gian đứng im lặp loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao thức sâu xa